thận nha con cảnh đẹp lắm chứ bộ mình tới Luxyland rồi đây con muốn ngồi đâu cũng được ồ mấy con mấy con vịt kìa beo thấy bộ muốn ngồi đâu cũng được cảnh đẹp quá đó không đâu rồi thường có số chứ à, mấy con vịt kìa đừng có phá nó con đó con gì nó bắt nó rượt mình không đi lên trên cao đó ông Ô. Oh. quay anh là anh là cái ờ, xe đó chi vậy cái nhà đi chi Land đẹp quá luôn Isabel

Hi David Đừng mày Xuống bếp của mày nhóc ha Kìa có bạn ở dưới đó kìa Có bạn ở dưới kìa Con muốn đi bắt nó hả Ồ cái con gì Teo con gì con Con này gọi là con gì Nó gượt con đó Bà đứa đi phá à, Nó rượt nó bắt con đó Đi lại đây Teo kéo ra lại đây con cảnh đẹp không nó không có sợ mèo nó đâu có sợ mình đâu Isabel để vịt nó đâu có sợ mình đâu để vịt con này gọi là con gì con Chơi vịt Chơi vịt à Mấy con ngỗng phải không Mấy con vịt trời Anh hai phá quá Thích không con Mấy con đó gọi là con gì bé yêu Swan Swan hả Geese đừng có phá nó con à con đừng có phá nó <laughs> trời ơi sao con đi phá nó vậy